8 tỷ con người trên thế giới cùng lúc bị chi phối bởi một quy luật đáng sợ. Hiệu ứng cánh bướm khủng khiếp như thế nào? Xin chào mọi người đã đến với Tâm Linh Cuộc Sống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một quy luật tuy đơn giản nhưng rất đáng sợ của vũ trụ. Hiệu ứng cánh bướm. Vào những năm 60 của thế kỷ 20, nhà toán học và khí tượng học Edward Lorenz, người Mỹ, là người đầu tiên khám phá ra lý thuyết hỗn loạn và hiệu ứng cánh bướm khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết. Noel nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ. Một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bướm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Khi nhắc tới hiệu ứng cánh bướm, người ta liên tưởng ngay tới một câu chuyện lịch sử thường được gọi là phiên bản cổ của hiệu ứng cánh bướm. Chuyện kể rằng, vào đời nhà Chu, có một người con gái tìm được một cây dâu tằm nằm trên biên giới Chu Ngô. Khi cô bước đến định hái lá dâu thì bị một nữ nhân nước Ngô chặn lại. Hai người đôi co một lúc, cuối cùng ra tay đánh nhau. Cô gái nước Chu thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt, chưa bao giờ đánh nhau nên bị cô gái nước Ngô chèn ép. Sau đó hái lá dâu và ung dung rời đi. Cô gái từ nước Chu ấm ức chạy về nhà kể lại mọi chuyện. Gia đình cô cảm thấy người Ngô đang bắt nạt người Chu. Trong lòng không thể nuốt nổi cơn tức giận này, bèn tự mình vượt qua biên giới sang nước Chu để trả thù. Hai bên gặp nhau và đánh nhau rất dữ dội. Biết được tin này, người nước sở nhân cơ hội đó đã giết hết phụ nữ nước Ngô để vụ oan giá họa cho nước Chu. Cuối cùng, cuộc chiến giữa hai nước chính thức nổ ra. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Để hiểu được hiệu ứng cánh bướm, đầu tiên chúng ta phải hiểu được những cơ bản của lý thuyết hỗn loạn. Lý thuyết hỗn loạn và hiệu ứng cánh bướm Thuyết hỗn loạn là một lĩnh vực nghiên cứu trong toán học và được ứng dụng vào các ngành khoa học khác như vật lý, cơ khí, kinh tế, sinh học, triết học, vân vân. Lý thuyết này cũng cho thấy những dự đoán về tương lai có thể không chắc chắn là chính xác, nhưng sẽ có những quy tắc và dấu hiệu riêng để khẳng định. Những gì bạn nghĩ là rối loạn thực sự lại là trật tự. Có thể hiểu một cách đơn giản rằng nó giống như số phận của con người. Mỗi quyết định, mỗi lời nói, mỗi hành động của một người đều có thể thay đổi tương lai của họ. Bởi thế giới chúng ta đang sống luôn chứa đựng nhiều điều phức tạp, mơ hồ và đầy biến động và hiệu ứng cánh bướm được gọi là biểu hiện của thuyết hỗn loạn. Hiệu ứng cánh bướm được mô tả như sau. Một con bướm chỉ cần vỗ cánh hai lần ở bên này trái đất đã có thể gây ra sự xáo trộn không khí. Sự xáo trộn nhỏ này gây ra một phản ứng dây chuyền lớn sang bên kia trái đất, tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ. Tất cả sự xáo trộn này phải trải qua đủ các quá trình, nhưng nó không đảm bảo chắc chắn bởi các quá trình đó rất phức tạp, vừa mơ hồ. Đây gọi là thuyết hỗn loạn – trước khi công khai xuất bản bộ lý thuyết này vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trong hai tháng tới trên máy tính. Nhà toán học và khí tượng học Edward Loren đã lỡ nhập số liệu là 0,506 thay vì 0,506127 như dự định. Việc này dẫn đến kết quả dự đoán thời tiết thu được hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu, cho dù giá trị làm tròn là không đáng kể. Mặc dù kết quả thực nghiệm không chính xác lắm, nhưng lý thuyết hỗn loạn vẫn được nhiều người chấp nhận. Kết quả là bây giờ ai cũng nhắc đến hiệu ứng cánh bướm. Trên thực tế, hiệu ứng cánh bướm chỉ là một khái niệm để giải thích cho sự hỗn loạn. Việc một con bướm đập cánh có thể gây ra một cơn bão là một việc có thể không thực sự xảy ra hoặc nó chắc chắn sẽ không xảy ra. Chúng ta cần sử dụng lý thuyết hỗn loạn để hiểu rằng sau khi con bướm đập cánh, mỗi thay đổi nhỏ gây ra sẽ dần kéo đến những thay đổi lớn dần và lớn dần nhưng quá trình đó rất phức tạp và mơ hồ. Để dễ hiểu hơn, tâm linh cuộc sống sẽ đưa các bạn đến những ví dụ dễ hiểu hơn, thực tế hơn rất nhiều. Hai cuộc chiến tranh thế giới Như chúng ta đã biết, Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của con người trên thế giới. Và theo như hiệu ứng cánh bướm, nếu không có Thế chiến thứ nhất trong lịch sử, tất nhiên sẽ không có Thế chiến thứ hai. Hitler cũng không nên lắm quyền và hơn 70 triệu người sẽ không bị thiệt mạng trong chiến tranh. Trong 70 triệu người đó, có thể có rất nhiều nhà khoa học, nhà vật lý học, vân vân. Và nếu họ còn sống, chắc hẳn sẽ có rất nhiều phát minh sáng chế giúp cho nền văn minh công nghệ của nhân loại được nâng lên một tầm cao mới. Nếu không có hai cuộc chiến này, sau này có thể sẽ không xuất hiện những kẻ khủng bố. Tình hình quốc tế sẽ không hỗn loạn khi liên tục xảy ra những cuộc chiến tranh giữa Nga và các nước phương Tây. Tất nhiên, chỉ là những giả định về nguyên nhân xảy ra các cuộc chiến tranh gần đây. Nhiều người nghĩ chiến tranh nổ ra là điều tất yếu. Thật ra ý tưởng này không sai, bởi vì có rất nhiều nguyên nhân và sự việc có thể dẫn đến các cuộc chiến tranh. Nhưng các bạn có biết, chỉ cần một hành động nhỏ của một cá nhân cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn. Hành động nhỏ đó bắt nguồn từ việc tài xế ô tô đi sai đường. Tài xế trở thái tử nước Áo, Archduke Franz Ferdinand Do không quen lộ trình, rẽ nhầm đường ngay đúng lúc, Gavrilo Princip, một trong những kẻ tham gia vụ mưu sát hụt trước đó, đang ngồi ở quán cà phê bên đường. Ngay lập tức, Princip rút súng, bắn thẳng thái tử Franz Ferdinand. Vụ ám sát này đã châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất. Người ta nhận định rằng trung quy là do tài xế đi nhầm đường nên đã dẫn đến vụ ám sát thái tử nước Áo. Hệ quả là đế quốc Áo Hung tuyên chiến với Serbia, dẫn tới việc Đức tuyên chiến với Nga, lôi kéo Bỉ và Anh tuyên chiến với Đức. Thế chiến thứ nhất sẽ không nổ ra và kéo theo thế chiến thứ hai nhờ các phản ứng dây chuyển tiếp theo. Có một nguyên nhân dẫn đến thế chiến thứ hai rất đơn giản, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng biết nhưng không nhận ra. Một người đàn ông trong lịch sử có cơ hội bóc cò một lần và cứu được hơn 7 triệu sinh mạng vô tội. Người đàn ông này là Henry Tenney, một người lính Anh. Ngày 28 tháng 9 năm 1918, trong một trận giao tranh giữa quân Anh và Đức tại làng Marcoing, Pháp. Binh nhì Henry Tandy đã nhìn thấy một người lính Đức đang chạy trốn. Henry Tandy định nhắm bắn thì nhận ra người lính này bị thương. Nhìn bộ dạng khốn khổ của anh ta, Henry đã hạ súng và đẩy người lính này chạy thoát. Người thương binh gật đầu cảm ơn anh ấy và âm thầm rời khỏi vị trí. Quyết định này đã gây ra cho thế giới một bi kịch mà không ai có thể tưởng tượng được. Người đàn ông thoát chết đó là Adolf Hitler nhân vật chủ chốt trong Thế chiến thứ hai. Vậy nếu tài xế không đi sai đường gây ra Thế chiến thứ nhất, Henry cũng sẽ không chạm mặt Hitler. Nếu người lính Henry nhẫn tâm bóp cò trong lúc chiến tranh, Thế chiến thứ hai cũng đã không xảy ra. Thế chiến thứ nhất là một khởi đầu sai, nhưng quá trình phức tạp ở chính giữa là sự hỗn loạn. Khi bạn chọn một điểm bắt đầu, mọi việc xảy ra sau đó đều là nguyên nhân dẫn đến kết quả cuối cùng. Giống như một cuộn len tròn lộn xộn, bạn tìm thấy một đầu của nó vuốt ve và gỡ rối từng chút, từng chút một, cuối cùng sẽ tìm thấy đầu còn lại. Nhưng trong quá trình vuốt ve gỡ rối đó, bạn sẽ không biết được nút thắt tiếp theo của nó nằm bên trái hay bên phải. Cũng giống như cuộc đời mỗi người, hiện tại thì có thể chọn hộ cánh giống như con bướm đó, còn chuyện xảy ra trong tương lai thì không ai có thể đoán trước được. Vì vậy, lý thuyết hỗn loạn cũng có thể xem là luật nhân quả. Bạn còn nhớ về cây phả hệ dè đặc những cái tên của gia đình mình Nhìn vào đó có vẻ rất hỗn loạn. Có người bạn biết, có người bạn không biết. Nhưng trên thực tế, cây phả hệ là một sắp xếp rất có trật tự, vì người ở giữa sẽ không thể xuất hiện nếu như không có người ở trên. Và người ở dưới sẽ không thể xuất hiện nếu như không có người ở giữa. Vì vậy, tuy những người xuất hiện trong cây phả hệ này có vẻ rất tình cờ, nhưng đó là một kết quả tất yếu trên cõi đời này. Tổng thống Mỹ Kennedy đã bị chấn thương cuộc sống vào năm 1937 khi chơi bóng đá. Để ngăn ngừa đau lưng, ông ấy thường xuyên sử dụng một chiếc áo nẹp lưng trong suốt 23 năm để giữ lưng được thẳng, hạn chế sự đau đớn. Và cũng chính vì chiếc áo nẹp lưng này đã khiến ông không thể cúi xuống để tránh đạn khi ông bị bắn trúng phát đầu tiên. Theo phản xạ tự nhiên, con người nghe tiếng súng sẽ ngã sang một bên để tránh người bắn. Nhưng do chiếc áo nẹp lưng này đã khiến ông ấy không thể uốn cong cơ thể, chỉ có thể ngồi thẳng trong xe và Tổng thống Kennedy đã bị chúng liên tiếp thêm hai phát súng và qua đời chỉ sau 30 phút khi bị ám sát. Quay trở lại tìm điểm bắt đầu của hiệu ứng cánh bướm trong trường hợp này. Các chuyên gia đã nhận định nếu Kennedy không chơi thể thao, ông sẽ không thể bị tổn thương cuộc sống. Tổn thương này dẫn đến ông phải mặc chiếc áo nằm lưng. Điều này dẫn đến ông không thể ngã sang một bên khi bị ám sát sau phát súng đầu tiên. Đây gọi là lý thuyết hỗn loạn. Trong Phật giáo, hiệu ứng cánh bướm được xem là một phép ẩn dụ cho luật nhân quả. Đây là một thuyết của Phật giáo đã xuất hiện cách đây 2.500 năm. Bạn có thể có những lựa chọn về bất cứ một việc gì xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng bạn không thể biết được chính xác những gì sẽ nhận được. Bởi vì tiến trình giữa nhân và quả là sự hỗn loạn. Ví dụ, giữa hàng triệu, hàng trăm, hàng nghìn video trên kênh giải trí, bạn có thể lựa chọn theo dõi video này theo dõi kênh tâm linh cuộc sống này do cơ chế đề xuất. Nhưng quan điểm của chúng tôi làm bạn cảm thấy đúng đắn, hợp lý. Vì vậy bạn chọn theo dõi từng video, lắng nghe và chiêm nghiệm. Và vì tâm linh cuộc sống đã chọn bắt đầu một kênh như thế này, nên giữa chúng ta vẫn có quan hệ nhân quả. Chúng tôi chọn hướng đi, bạn chọn dõi theo. Nhân là tại ta, quả là tại người. Và nếu ba mẹ không gặp nhau, chúng tôi sẽ không xuất hiện để tạo ra kênh này trong lúc bạn và vô số người khác chọn xem video của kênh và lắng nghe những điều đúng đắn, thú vị, thì tương lai của từng người cũng sẽ diễn ra khác nhau. Có người vì xem video này mà thoát khỏi muộn phiền rắc rối. Có người cũng xem video này và luôn chìm đắm trong những suy nghĩ khác nhau. Cho nên có thể nói, nhân, quả luôn là một điều kỳ diệu. Đôi khi chúng tôi tò mò, muốn biết có ai nhờ xem những video của tâm linh cuộc sống mà tránh được một số rắc rối và có ai đó đã xem những video này mà có cuộc sống thay đổi hay không. Nếu có thì đừng quên comment bên dưới để chúng tôi được biết. Thật ra, mỗi lựa chọn của một người nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế tác động của nó cho tương lai là không thể tưởng tượng. Quyết định của bạn ngày hôm nay không phải là sự lựa chọn của riêng bạn. Chúng là hiệu ứng dây chuyền của hàng loạt sự việc. Hiệu ứng này lớn đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi. Hiệu ứng dây chuyền này có thể định hướng cuộc sống tương lai của bạn và tạo ra ảnh hưởng lớn đối với mọi người xung quanh tôi. Sự tồn tại của một người là duy nhất và nó không thể thiếu trong sức mạnh tổng hợp. Và người khác cũng vậy, quyết định của họ vẫn sẽ có sức ảnh hưởng và góp phần tạo nên tương lai của bạn. Qua video này, Tâm Linh Cuộc Sống chỉ muốn gửi cho bạn một thông điệp rằng nếu bạn muốn làm một việc gì, hãy cứ tiếp tục làm nó. Đừng bao giờ đánh thấp khả năng và sự lựa chọn của bạn